Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Động trời, đoàn thanh niên Cộng sản dám xem lời dạy của ông Tổng là rẻ rách Bản chất của chế độ toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu là đối trá Bởi nếu không dối trá thì họ không lập ra ban tuyên truyền khổng lồ có tên là Ban tuyên giáo của Trung ương Đã vậy, trong bộ máy chính phủ còn có một bộ cũng được lập ra để kiểm soát báo chí và bơm những bài viết tuyên truyền đó là chính là Bộ Thông tin và Truyền thông tức là Bộ 4T theo cách gọi của mạng xã hội. Ban tuyên giáo và Bộ 4T trồng chéo về chức năng. Thông thường để chỉ đạo 800 tờ báo nên viết bài định hướng như thế nào thì Bộ 4T dùng văn bản chỉ đạo. Tuy nhiên, Ban tuyên giáo thì rất ít khi dùng văn bản để chỉ đạo mà hay dùng mệnh lệnh bằng miệng để buộc những tờ báo nào lỡ lời nói điều không nên nói, phải rút bài xuống. Về cấp độ quyền lực thì Ban tuyên giáo đứng trên cả Bộ 4T đến hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu tại Đại hội Đảng Đại hội đoàn toàn quốc. Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước ở Việt Nam bằng khẩu hiệu, họ thường sáng tác ra những khẩu hiệu rất hoành tráng, mới đọc lên nghe thì rất kêu, nhưng thực chất thì Đảng đã hành động ngược lại hoàn toàn. Ví dụ như khẩu hiệu nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng thực chất, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước của Đảng, do Đảng và vì Đảng và còn rất nhiều câu khẩu hiệu rất kêu khác nữa. Nhiệm vụ của báo chí là giấu nhẹm những cái xấu của Đảng và nhà nước và tuyên truyền những thứ đẹp đẽ theo kiểu suy diễn. Ở đại hội Đảng, nào cũng thành công tốt đẹp và rồi cũng sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất vân vân. Tuy nhiên, cái lò của ông Trọng đốt mãi không hết quan tham. Vậy thì Đảng đã chọn người xứng đáng đấy ra sao là câu hỏi được đặt ra. Đây là những bằng chứng cho thấy những gì mà bộ máy tuyên truyền của Đảng và Nhà nước luôn khoe khoang với dân và những việc họ làm trên thực tế là rất khác nhau. Vào ngày 15 tháng 12, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò rằng các đại biểu sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12. Đây là hình ảnh danh sách cu ly hóa của đoàn. Lại là khẩu hiệu lựa chọn sáng suốt, tiêu biểu. Tuy nhiên, thực thế thì toàn là con ông này, bà kia và cậy nhờ thế lực chính trị của cha chú mà leo lên. Tấm gương Nhất Hậu Duệ vẫn nhăn nhản ra đấy, trong đó có Nguyễn Xuân Hiếu là con trai của ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Minh Chiết thì là con trai của ông Nguyễn Tân Dũng, là một ví dụ rất điển hình. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói thêm rằng phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và kẻ kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng, làm tốt hơn nữa công tác, thành vận, xây dựng đoàn thanh niên và lực lượng thanh niên thật sự trở thành đội quân sung kích, dũng cảm, sáng tạo và đội hậu bị vững chắc tin cậy của Đảng và nhân dân đáp ứng yêu cầu của cách mạng ngày càng cao trong giai đoạn mới và đoàn cũng đáp lại lời nói của ông Tổng Bí Thư nhưng họ đáp bằng khẩu hiệu rằng tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiền phòng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo. Nhưng thực tế thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hành động lại hoàn toàn khác, họ không hề tiên phong, bản lĩnh sáng tạo gì. Họ đề ra mục tiêu là đẩy 500.000 thanh niên đi lao động nước ngoài để gửi ngoại tệ về nước nuôi đảng. Đó là những người làm những công việc chân tay ở nước ngoài. Đây là hình ảnh một trong những cán bộ đoàn được đi du học bằng tiền ngân sách. Có người đặt câu hỏi là công nhân xuất khẩu lao động lấy ngoại tệ gửi về nước nuôi gia đình họ chứ làm gì nuôi đảng đây. Đấy là nhận xét thấy một mà không thấy hai. Thực tế công nhân gửi ngoại tệ về nước thì người nhà của họ cũng phải bán ngoại tệ để đổi lấy tiền đồng Việt Nam. Rồi thì một phần ngoại tệ đó được các quan tham dùng tiền tham nhũng để mua vào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 Thối nát là đây, lo bảo vệ đảng, Tô lầm để cho ma túy tràn ngập vào Việt Nam. Tại Bangkok, trong những góc khuất của các khu công cộng người ta không tìm thấy những ống kim tiêm của con nghiện xỉ ke như tại các thành phố của Việt Nam. Cũng tại Thái Lan, người ta không thể tìm thấy dân ngáo đá như ở Việt Nam. Có thể nói tệ nạn ma túy ở Việt Nam là cực kỳ nở rộ. Trong khi đó thì tỷ lệ số lượng công an tính trên đầu người dân thì Việt Nam thuộc lại rất cao. Vậy câu hỏi đặt ra là có nhiều công an để làm gì đây? Có thể nói Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, trong khi đó các Bộ trưởng khác, trừ Bộ Quốc phòng, đều là chỉ Ủy viên Trung ương Đảng. Như vậy đủ biết rằng tầm quan trọng của ngành công an đối với chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó quan trọng như thế nào. Đây là hình ảnh ở Thái Lan không bao giờ có cảnh ống tiêm ma túy vứt tràn lan như tại Việt Nam. Bộ Công an được ví như là một thanh kiếm để bảo vệ chế độ này. Bộ trưởng Bộ Công an thì chấp hành mệnh lệnh của ông Tổng Bí Thư. Ngân sách của Bộ Công an cũng rất lớn, ngân sách này dùng để nuôi khoảng 2 triệu rưỡi công an viên, từ chính quy cho đến không chính quy, từ công an sắc phục cho đến công an không sắc phục. Trong các kỳ họp quan trọng của Đảng Bộ, Bộ Công an là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các kỳ đại hội. Hầu hết trong các nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đảng, lãnh đạo Đảng, Công an Việt Nam đã làm rất tốt. Tuy nhiên, bảo vệ cho dân thì không hề tốt chút nào. Theo tuyên truyền thì lực lượng công an có nhiệm vụ là bảo vệ bình yên cho người dân, nhưng thực chất không phải như vậy. Công an Việt Nam tuy đông về số lượng nhưng về trách nhiệm với dân thì họ bỏ mặc. Vì vậy, tệ nạn xã hội Việt Nam thì nhăn nhản khắp nơi, xã hội rất thiếu bình an. Có thể nói nạn cướp giật, nạn trộm cắp, nạn lừa đảo diễn ra nhàn nhản khắp nơi. Xã hội Việt Nam vô cùng bất an. Trong các tệ nạn cũng có thể nói tệ nạn ma túy ở Việt Nam là kinh khủng nhất. Dân chơi ma túy từ loại đắt tiền như ma túy tổng hợp cho đến những thứ rẻ tiền như thuốc viện đều rất dễ tìm kiếm ở khắp nơi. Có người nhận xét với thời báo chấm rằng ở Việt Nam chỉ sợ thiếu tiền chứ không sợ thiếu ma túy. Nghĩa là ma túy tuy là hàng cấm nhưng rất dễ mua đối với dân chơi tại Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là công an đang ở đâu hay chính họ, rất nhiều người đã bảo kê cho những đường dây như thế này. Đây là hình ảnh không ở đâu mà ngáo đá lại say ma túy tổng hợp nhan nhản như ở Việt Nam. Theo Cục Cảnh sát của điều tra tội phạm về phòng chống ma túy C04 của Bộ Công an cho biết, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, cơ quan chức năng đã bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, một con số không thể nào tưởng tượng nổi ma túy tổng hợp mà tính bằng đơn vị tấn. Bắt được rất nhiều ma túy không có nghĩa là công an Việt Nam giỏi, mà thực tế là ma túy quá nhiều tại Việt Nam. Có người đánh giá nhìn cách mà giới ăn chơi dùng ma túy thì con số 4,6 tấn ma túy tổng hợp và 677 kg heroin chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Chỉ riêng thành phố 10 triệu dân ở Sài Gòn thì nhìn xó xỉnh nào cũng đầy rẫy kim tiềm. Chưa nói đến các tụ điểm hút trích Chơi ma túy hạng sang các tụ điểm này thì nhiều vô số kể. Thực chất là xã hội tại Việt Nam đầy dẫy chất gây nghiện. Có thể nói không một quốc gia nào mà rượu bia và thuốc lá lại rẻ như Việt Nam và không có nơi nào người ta bán rượu bia bất chấp khung giờ, bất chấp độ tuổi như tại Việt Nam. Một số quốc gia mà chất gây nghiện hợp pháp cho bán thả cửa, chất gây nghiện cấm thì buông lỏng quản lý cho nên lớp thanh niên Việt Nam nghiện ngập thuộc dạng rất cao. Đây là hình ảnh buôn bán ma túy ở Việt Nam ngày càng có quy mô lớn. Sau các vụ cản quét bắt đến 30.000 người buôn bán ma túy, tịch thu 677 kg heroin và 4,6 tấn ma túy tổng hợp, thì dân nghiện ở Việt Nam vẫn không hề thiếu thuốc. Đó là nhận xét của một cộng tác viên Thời báo chấm đã đi thực tế như thế. Với lực lượng công an cực kỳ đông đảo, chi tiêu ngân sách của Bộ Công an chỉ đứng sau của Bộ Quốc phòng. Ngân sách Trung ương dành cho Bộ Công an